ta thử tháo cái con lót xe ra đang biết địa chỉ số 1 ra ví dụ tháo ta chỉ cần tháo hai con à, hai cái dây tín hiệu trắng đỏ nhưng mà tốt nhất là nên tháo ra hết cho nó an toàn thôi nhưng mà gắn dây nó cũng không sao bắt đầu cân ba lỗi số 1 và số 2 tại ta đang tháo còn còn số à, số 1 ra mà nó sẵn nó thiếu con số 2 là con bác sẽ không không một hai đang gắn là con số 3 định lại con địa chỉ là con số 2 nhấn phím số 4 nhập mã code 888 enter thành không enter quét đang là 03 tên nhập lại là 02 enter xong đổi địa chỉ con đó từ con số 3 sang con số 2 tắt đầu cần gắn gắn lại hai con